tương lai nghĩa là tính với các loại giấy tờ đó thì chúng ta sẽ thấy gì ạ Xin Home gần như là một dự án có pháp lý mạnh nhất ở trên thị trường tới thời điểm hiện tại và nó không chỉ là một dự án có pháp lý mạnh nhất mà nó còn là một dự án làm sao ạ đây còn là một dự án có vị trí giàu tiềm năng và sức bật nhất vì sao mà Diệp lại nói đó là Shingen Home là một vị trí đó làm sao ạ à? với sở hữu vị trí đó là giàu tiềm năng và sức bật nhất thì chúng ta có thể nhìn vào vị trí này thì chúng ta có thể thấy làm sao xuyên yên hôm nằm ngay sát cầu bến nghé ở bên sông sài gòn và theo thông báo của Sở Quy hoạch Đầu tư và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì từ năm 2000 cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì cầu Bến Nghé tức là cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được khởi công. <clears throat> và khi mà cầu Bến Nghé hoàn thành thì chúng ta có gì ạ? Chỉ cần đi qua một cây cầu là cư dân có thể tiếp cận ngay trung tâm của Thủ Thiêm và song song khi mà cầu Bến Nghé vận hành song song khi mà xây dựng cầu Bến Nghé thì chúng ta có làm sao ạ? Song song khi mà chúng ta xây dựng cầu Bến Nghé thì toàn bộ khu cảng Tân Thuận sẽ được giải tỏa về dưới cảng Cần Giờ toàn bộ khu vực cảng Tân Thuận sẽ được giải tỏa về cảng Cần Giờ và khu vực này sẽ được phát triển thành một đại công viên xanh lớn nhất của khu Nam đại công viên xanh lớn nhất của khu Nam và toàn bộ các cái tuyến đường này vấn đề của toàn bộ tuyến đường này hay Huỳnh Tấn Phát hay Nguyễn Tất Thành đó là vấn đề container sẽ không còn nữa khi mà cảng Tân Thuận được di rời khi mà cầu Tân Thuận à cầu cầu cầu Bến Nghé được vận hành à được khởi công xây dựng vào cuối 2022 đầu năm 2023 và khi mà cầu Bến Nghé được xây dựng cảng Tân Thuận được di rời thì toàn bộ tuyến đường Bến Nghé sẽ được mở rộng lên gấp đôi với 6 làn xe sẽ được mở rộng lên gấp đôi trở thành 6 làn xe và cung đường này sẽ trở thành một trong những cung đường ven sông đẹp nhất của Sài Gòn. Và các anh chị cần phải nhấn mạnh đây là một trong những cung đường ven sông đẹp nhất của Sài Gòn Khi mà cầu Bến Nghé hoàn thành, khi mà cạn Tân Thuận bị rời đi Và toàn bộ khu vực đó được phát triển thành công viên Và trên cung đường đầy tiềm năng này Không còn vị trí đất nào đủ quy mô lớn để có thể phát triển được dự án và đây gần như là một trong những dự án ven sông duy nhất rất hiếm hoi trên cung đường đầy tiềm năng này đầy tiềm năng này thì chúng ta sẽ có đó là pháp lý mạnh như vậy vị trí mạnh như vậy là một thiên đường trị liệu như vậy được vận hành bởi những người khổng lồ như vậy thì dự án của chúng ta gần như là một biểu tượng sống của Sài Gòn Hồ Chí Minh Dạ vâng ạ, à, xin được ờ, cảm ơn đại diện về phía Tây Tây và Khánh Ly xin được mời đại diện về phía cô Tết Nam chúng ta sẽ nắng lại sân khấu xin mời đại diện về phía tay xe chúng ta có thể à, trở về vị trí của mình để tiếp tục theo dõi chương trình xin được cảm ơn ông rất nhiều ạ à. cùng đến từ Nhật Bản lúc nãy trong phần quan diệu cũng có chia sẻ đó chính là Web Tribal và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bà Hiroko Takayama Operation Manager công ty cổ phần Web Tribal sẽ lên sân khấu để tiến hành lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Cotecland và công ty cổ phần Web Tribal xin trân trọng kính mời and now I would like to invite Miss Hiroko Takayama Operation Manager representing for Web Tribal to stay for the signing please welcome Travel chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Goldbergland và YM Travel ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến phần ký kết giữa Goldbergland cùng với YM Travel. And now please, we will start to shining. để cùng ờ, chụp ảnh lưu niệm ạ. À. I would like to invite President